kìa cầu góc góc góc cầu nó chơi dứt điểm luôn ôi đấy cái đi cho nó chết đi đuôi này không ăn được thôi đẹp rồi đứng đứng nhá ok của anh Cường này thuộc dạng đi đốt diều nhiều nên là cũng quen